Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng số kèo cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá nhé. Thì như anh em đã biết ấy thì cái vòng loại Euro tại tháng 3 này cũng đã kết thúc đấy và sẽ dừng 3 tháng và đến uh, tháng 6 mới diễn ra tiếp tục. Đó, thì trong cái khoảng thời gian này, tất cả các giải đấu hàng đầu châu Âu như là La Liga, ngoại hạng Anh, rồi Bundesliga, League One hay là uh, Serie A đều đã quay trở lại trong cái thời gian này đó những trận đấu rất là hấp dẫn nha anh em bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 nó sẽ quay trở lại và hôm nay là ngày 31 tháng 3 Tiến sẽ lên sẵn cho anh em một vài cái video để cho anh em tham khảo trước nhé Đấy thì riêng về uh, riêng về gạn sáng thôi Gạn sáng ngày mai có nghĩa là khuya nay sẽ có trận đấu giữa Monaco với Osasuna này Tại La Liga được diễn ra vào lúc 2 giờ khuya ngày 1 tháng 4 này uh, Bên cạnh đó còn có trận đấu giữa Renford với Bochum à, uh, diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 1 tháng 4 Đấy, thì anh em nào mà cần lấy những mã kèo này thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc cái Telegram kèo bóng cao Tiến đó còn cái số zalo là 0963731346 nhưng mà anh em liên hệ với tiến bắt buộc anh em phải vào nhóm ờ, phải chơi cùng trang với tiến nữa thì mới được lấy những má kèo mà tiến cho anh em trên nhóm nhá đấy mà cái điều kiện vào nhóm tiến đã nói đi nói nhiều lần trên các video rồi thứ nhất phải có số vốn một hay cũ trở lên thứ hai là có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đó thì lúc đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cũng như là tự chủ chủ động mà mình chơi trên cái trang không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò ok cho anh em đấy thì uh, quay lại với cái video lần này à, Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em à, những cái trận đấu vào ngày 1 tháng 4 rất là hấp dẫn à, trước tiên ở video này Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu tại ngoại hạng Anh nhé thì riêng cái trận đấu giữa Man City với Liverpool trận đấu sớm vào 18 giờ 30 ngày mai ngày 1 tháng 4 thì Tiến cũng đã lên video xong cho anh em rồi đấy thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Arsenal với Leeds United nhé đó, thì uh, cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, à, 21 giờ ngày 1 tháng 4, tức là 9 giờ tối nha anh em, 9 giờ tối uh, ngày cả tháng 4 luôn. Đó trận đấu rất là hấp dẫn, một ngày phải nói là ngày lễ hội bóng đá đúng không anh em. Uh, Man City với Liverpool vừa kết thúc xong thì có thêm trận đấu giữa Arsenal cho anh em xem. Đấy. Thì uh, trước khi trước khi mà nhận định phân tích về cặp đấu này, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá. Đây, thì à, anh em có thể thấy này tại trên trang đã có rất là nhiều mã kèo tại ngoại hạng Anh cũng như là Đức hay Tây Ban Nha Ý rồi Pháp rất là nhiều mã kèo nó đã được nhà cái đưa ra sẵn hết rồi đó kéo dài đến 7 tháng 4 luôn có việc anh em chơi trên trang anh em thấy chủ động không rất là nhiều mã kèo đó thì à, tiếp theo đây như video tiếng đã nói thì tiếng sẽ cho anh em xem mã kèo của Arsenal với Leeds United đây thì hiện tại nhà cái đánh giá đội chủ nhà Arsenal với mức chấp ờ, khá là cao khi mà chấp đội ờ, khách Leeds United với mức chấp là 1.5 này cùng với đó là 1.75 1.25 rồi hai hòa cả chặn rất là nhiều mã kèo luôn đúng không anh em đó bên cạnh đó còn mã có mã kèo tài xỉu 2.75 ờ, này ba hòa rồi 3.25 rồi 3.5 đó rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi nếu như mà anh em kết mã nào thì có thể vào mã đó còn đặc biệt cái mà những cái mã kèo mà anh em thấy là khó chơi khó chơi không thể vào ngay từ đầu chặn thì anh em có thể đợi trận đấu diễn ra từ 5 ờ, đến 10 phút hoặc có thể là 15 20 phút gì đó rồi anh em xem cái kèo nó hạ xuống hoặc là xem chân hay đội đá như thế nào xong rồi lúc đó anh, anh em vào kèo nó cũng chưa có muộn đúng không anh em vì cái việc mà mình chơi trên trang mình chủ động mà mình thích vào lúc nào mình vào đó mình thích bán kèo sao cũng được không có cần phải uh, chơi báo ngoài qua thầu qua cò chứ bao bốn tiếng nó làm gì cả mất thời gian mình thêm mà còn lại bị bị tốn phí mất like này nọ tùm lum hết đó rất là hại luôn đúng không anh em chưa nói đến cái việc là liên quan đến pháp luật nữa đó thà chơi trên gian chẳng ai biết hết ăn thua cũng tự mình biết thôi chủ động chơi không cần tới ai đó ok cho anh em thì à, hiện tại chỉ có mã kèo à, chấp cũng như mã kèo à, tài xỉu này còn qua đó còn có mã kèo thẻ rồi mã kèo gốc rồi mã kèo cả hai đội ghi bàn rất là nhiều mã kèo khác thì à, vào ngày 1 tháng 4 à, chắc buổi trưa thôi anh em tiến đón là tầm sáng hoặc trưa ngày 1 tháng 4 thôi là nhà cái sẽ đưa ra thêm nhiều cái mã kèo cũng như kèo thẻ kèo gốc rồi mấy cái kèo dị khác cho anh em chơi đó hiện tại thì tí nhận định sớm cho anh em trận đấu một ngày sớm trước một ngày bữa nay chỉ mới 31 thôi để cho cái cái video này có cái đề xuất từ youtube ấy cho anh em dễ tìm kiếm được à, cái trận đấu này để anh em tham khảo đó thì trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích về hai cái đội bóng này trước nhá. đây thì trước tiên trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng ngoại Anh hiện tại anh em có thể thấy là Arsenal đội chủ nhà Arsenal ở trận đấu này đang đứng đầu giải ngoại Anh với 69 điểm sau 28 vòng đấu đó thi đấu nhiều hơn Man City một trận và bỏ xa Man City đến uh, ờ, 8 điểm trên cái bảng xếp hạng hiện tại đó một cái khoảng cách khá là an toàn dành cho Arsenal đúng không anh em 22 chiến thắng 3 hòa 3 thất bại rồi ghi được 66 bàn thắng để thủng lưới 26 bàn đó một cái thông số cũng khá là ấn tượng tại cái giải ngoại Anh mùa này dành cho Arsenal đó còn về đội khách về đội khách Leeds United thì đang có được 26 điểm sau 14 vòng đấu à, xin lỗi anh em có được 26 điểm sau 27 vòng đấu và đứng ở ờ, vị trí thứ 14 trên cái bảng xếp hạng ngoại Anh đó với 6 chiến thắng 8 hòa và 13 thất bại ghi được 35 bàn thắng để thủng lưới 44 bàn và Leeds cũng đang uh, uh, chỉ kém cái nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 đến 20 lần lượt chỉ từ 2 đến 3 điểm cách biệt mà thôi đó như Tiến đã nói ở những cái trước khi trước khi mà vòng loại Euro diễn ra Tiến cũng đã nói nhiều về cái giải Ngoại Anh này rất là hấp dẫn đúng không anh em để ý này từ cái bảng xếp hạng thứ 12 cho đến 20 8 bậc trên bảng xếp hạng nhưng chỉ cách biệt nhau chỉ có 4 điểm mà thôi đó hiện tại thì chưa biết được đội nào sẽ rớt hạng vào cái mùa giải năm nay đúng không anh em chưa có gì là chắc chắn ở đây cả đấy cho nên cái giải đấu ngoại anh có thể là là cái giải đấu mà mình phải nói là hấp dẫn bậc nhất hiện tại trên cái đấu trường châu Âu đúng không anh em anh em không phải bỏ qua cái giải đấu tại xứ sở sương mù này đấy và list hiện tại chỉ kém cái nhóm mà gần nhất là West Ham với ờ, hai uh, điểm cách biệt mà thôi chỉ bằng một trận thua một trận thắng thôi đấy rất là nguy hiểm luôn cho nên những trận đấu sắp tới uh, sẽ rất là là là căng thẳng cho cái uh, uh, vị trí từ top 12 trở xuống luôn nè vị trí từ top 12 trở xuống thì chắc chắn khi mà top 12 trở xuống đối đầu với những ông lớn cũng chưa chắc là những ông lớn sẽ dễ dàng thắng được những đội bóng nhỏ phía dưới đâu anh em đó vì vì vì với những anh em nào mà đã xem ngoại hạng anh ấy cũng đủ hiểu là những cái đội bóng mà uh, ghê vào cái nhóm gớt hạng á, cũng như là ghê vào cái giai đoạn mà nguy hiểm vào cuối mùa giải á, mà sắp mà sửa mà gớt hạng ấy thường những đội bóng đó thi đấu rất là hay rất là xuất sắc luôn để cạnh tranh cái vé mà trụ hạng lại đó thi còn thi đấu còn hay còn quyết liệt hơn những cái đội bóng mà đứng đầu bảng nữa đấy đó mới là sự hấp dẫn đúng không anh em thì anh em xem thêm này à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của hai đội trước tiên trước tiên là anh em xem về cái phong độ của đội chủ nhà Arsenal thì Arsenal đã có được tổng cộng là 6 chiến thắng, 2 hòa và 2 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường. Đó và cái trận gần nhất thì Arsenal đã giành chiến thắng trên sân nhà trước cái thằng Crystal Palace với tỷ số là đậm đà là 4-1 đấy. Và còn về đội khách, về đội khách uh, về đội khách Leeds United thì chỉ có được tổng cộng là 3 chiến thắng, 2 hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường. Đấy. Và cái trận làm khách gần nhất thì Leeds đã phải đã đã bất ngờ thắng trước Bonwer với cách biệt lên lên đến là 4-2 đó ghi đến 4 bàn trong cái trận đấu này một cái thông số cũng khá là tốt đó thì ở trận đấu này à, Leeds sẽ làm khách trên sân nhà của cái thằng Arsenal thì à, Tiến sẽ cho anh em xem thêm cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội nhé đây trước tiên trước tiên là về phong độ sân nhà của Arsenal thì Arsenal có được 3 thắng một hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất trên sân nhà còn đội khách uh, Leeds United thì có được hai thắng một hòa và bốn thắng bại ở 7 vòng đấu gần nhất trên sân khách đó xét về phong độ thì Arsenal lúc nào cũng sẽ nhỉnh hơn ờ, Leeds đúng không anh em đó chỉ nhỉnh hơn một chút về phong độ thôi đúng không chỉ nhỉnh hơn một chút về phong độ thôi nhưng mà xét về thực lực con người cũng như là cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng thì chắc chắn là Leeds sẽ không có cửa để cạnh tranh với Arsenal đó và có một vài thông tin mà tiến muốn chia sẻ cho anh em trước trận đấu này đó có một vài thông tin chiến tiến muốn chia sẻ nhé là thật ra mà nói thì thằng lít này muốn ngăn cản được Arsenal phải nói rất là khó luôn đúng không anh em rất là khó luôn vì mọi cái ưu thế đều nghiêng về thầy trò của miken à, Agata trong cái cuộc đua vô địch ở ngoại hạng Anh hiện tại đấy à, và hiện tại với thì thằng Arsenal này là anh em xem này thì Arsenal này đang hơn Man City đến 8 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận tuy nhiên ở vòng này cái thằng Man City còn phải đụng độ với Liverpool đó đụng độ với Liverpool vào lúc ờ, sáu 6 giờ 30 trước khi mà trận đấu này diễn ra đó thì uh, những thì chắc chắn là cái trận đấu giữa Liverpool với Man City sẽ sẽ uh, uh, rất là khó để có một chiến thắng dành cho cái thằng Man City này đúng không anh em nếu như ở trận đấu Man City Liverpool ấy mà Liverpool có một trận hòa hoặc là một chiến thắng với Man City thì chắc chắn là Arsenal sẽ uh, 7 đến 80 phần trăm là sẽ giành cái ngôi vô địch ở ngoại hạng Anh mùa này đó khi mà phía trước chỉ còn 10 vòng đấu mà thôi đấy vì với cái trình độ của Arsenal hiện tại với cái lối chơi tấn công cũng như phòng thủ rất là đa dạng của ờ, Arsenal thì chắc chắn là một cái ngôi một một cái khoảng cách 8 ờ, điểm ờ, nó nó sẽ là một cái khoảng cách khá là an toàn cho Arsenal để bảo vệ cái ngôi vương của mình ở mùa giải năm nay đó thì về cái tình hình lực lượng ấy hiện tại thì anh em có thấy nè hiện tại thì chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội vì tiếng nhận định khá sớm cho anh em nhưng tiếng vẫn chia sẻ thêm cho anh em một cái vài thông tin về cái lực lượng nhé thì uh, cái tình hình lực lượng của Arsenal thì chắc chắn là huấn luyện viên uh, à, Ateta vẫn đang rất là đau đầu đúng không anh em à, vì hiện tại Arsenal chỉ còn tham gia đúng đúng một cái đấu trường tại ngoại hạng Anh thôi nhưng mà hiện tại đó là cái đội hình của Arsenal như là cái thằng uh, El Neni này hay là uh, Tomiyasu đều sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải năm nay đấy và cái thể lực của cái thằng Saliba cũng không thể đảm bảo nên nhiều khả năng là là Hondin lại phải đá cặp với cái thằng uh, uh, Rabiel ở trung tâm hàng phòng ngự đấy thì cái thằng mà, mà thêm một cái trường hợp của cái thằng mà Thomas Partey cũng đang gặp một chút vấn đề ở cái trận hòa giữa Rana với uh, uh, cái thằng Andorra ở đội tuyển quốc gia vừa rồi nhưng mà theo cái tin mà mà tiến nhận được từ cái uh, uh, Emirates ấy thì uh, uh, cái cụ tiền vệ của Atletico là Thomas Partey vẫn kịp ra sân từ đầu ở trận đấu này đấy thì, thì không may mắn như là Partey cả uh, Encatia hay là Tierney đều rất khó để có thể thi đấu khi mà lần được điều dính uh, chấn thương mắt cá và bắp chân trong cái cuộc đối đầu này đấy thì bên kia chiến tiến nè là cái đội lead thì uh, cũng uh, uh, có hai cái trường hợp chấn thương rất là quan trọng Chiếc trường hợp đầu tiên đó chính là uh, Dallas cũng như là là nhạc trưởng uh, Taylor Adam đấy và Adam cũng phải lên giường bệnh nằm một thời gian dài tín hiệu uh, tích cực hơn uh, là cái thằng mà Luis uh, Sinetera này hay là cái thằng uh, Schutti đều đã đủ thể lực để có thể thi đấu trong cái trận giao quân này đấy thì đây là những cái thông tin ngoài lề những cái thông tin ngoài lề về uh, à, tình hình lực lượng của hai đội bóng này tiến sẽ nói một vài cái thông tin đó để cho anh em nắm bắt thêm về tình hình thì chắc chắn có nhiều anh em nếu mà không theo dõi cái trận đấu này sẽ không nhớ được tên các cầu thủ đúng không anh em nhưng mà khi mà anh em đã hiểu biết về bóng đá đã xem về cái tình hình lực lượng của hai đội đã soi kèo kỹ càng thì chắc chắn về cái tình hình lực lượng cũng như tên của các cầu thủ rồi cầu thủ đã chơi hay hay tốt thì chắc chắn anh em sẽ không bao giờ quên đúng không đấy thì đó chỉ là những cái ý kiến bên ngoài cũng như những cái thông tin mà tiến cung cấp thêm cho anh em để anh em hiểu rõ thêm về cái tình hình ra sân của hai đội thôi đấy và với những gì tiến đã phân tích trước khi tiến đưa ra tỷ lệ kèo anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu nhé đây thì ở bốn lần gặp nhau gần nhất Arsenal đều giành chiến thắng trước cái thằng Leeds United đó trong đó thì chỉ có hai trận chỉ có hai trận là thắng cách biệt với từ hai bàn trở lên thôi còn hai trận thắng còn lại là chỉ cách biệt với một bàn đó thì Arsenal nắm hoàn toàn cái lợi thế về cái lịch sử đối đầu và tiến sẽ cho anh em xem thêm một số thông tin ờ, mà anh em có thể đầu tư vào cái trận đấu này này đó như là anh em có thể đầu tư vào cho tiến là cái mã xỉu thẻ cũng như là xỉu gốc vào trận đấu này đấy đầu tiên là xỉu thẻ trước nha anh em thì ở chín anh em để ý này ở 9 trên 10 trận gần nhất thì à, cái cặp này đối đầu với nhau Arsenal với Leeds đều có dưới 4 thẻ đều có 4 thẻ trở xuống đấy anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mức là xỉu thẻ 4.5 ở trận đấu này ok cho anh em đây kèo đầu tiên kèo đầu tiên nhá tiến sẽ ghi rõ ràng nè kèo thứ nhất là Arsenal à, kèo thứ nhất xỉu thẻ nha anh em xỉu thẻ xỉu thẻ 4.5 ft đấy còn kèo thứ hai kèo thứ hai thì anh em đầu tư cho tiến vào cái mã là xỉu gốc 9.5 ft đây vì sao mà chọn xỉu gốc 9.5 ft vì ở 6 trên 7 trận thi đấu gần nhất trên uh, ờ, thì vì 6 trên 7 trận đối đầu gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc thì dưới 10.5 góc ở đây có nghĩa là tiếng đã tham khảo 6 trên 7 trận đấu này thì đều có từ 9 góc trở xuống mà thôi đó không tới 10 góc nữa nhưng mà thường cái tỷ lệ kèo góc nó chỉ cho ở cái mức là 9.5 thôi chỉ có những trận mà uh, siêu kinh điển hoặc là những trận mà mà hai đội bóng mà tấn công hay thì nó mới cho từ 10 góc đến 10.5 góc đấy thì hiện tại tiến dự đoán trận đấu này chỉ có nhà cái chỉ đưa cái mức là 9.5 góc thôi đó anh em có thể đầu tư vào cái mức xỉu góc ở trận đấu này cũng như đầu tư vào cái mức xỉu thẻ 4.5 cả trận trong của cái đấu đối đầu của Arsenal với Leeds đấy và đây là hai cái mã kèo mà tiến uh, uh, cho anh em đầu tiên để anh em đầu tư đó nhưng riêng hai cái mã kèo này anh em chỉ có thể mà đầu tư trên trang thôi đúng anh em vì bên ngoài bên thầu bên cò nó chắc chắn sẽ không có hai cái mã kèo này trên chơi nhưng mà đặc biệt hai mã kèo này sẽ rất là dễ hút đó hai mã kèo này rất là dễ thắng kèo luôn nha anh em đấy thì ngoài hai mã kèo này tiến sẽ cho anh em à, thêm một số thông tin khác như là 4 trên năm trận gần nhất Arsenal đều thắng ở hiệp 1 trước Leeds và Arsenal đều là đội mở tỷ số trước ở 5 trên năm trận gần nhất đối đầu nhau đó và đã có 12 lần trong lịch sử đối đầu liên tiếp là Arsenal không thua trước Leeds United và Arsenal cũng đã thắng liên tiếp 5 trận trước à, thằng Leeds này đó là một số thông tin về à, cái đối đầu của hai đội đúng không anh em qua cạnh đó thì anh em nhìn vào cái thông tin bên lề riêng của từng đội này như là Arsenal cũng đã có 8 trên 8 trận đều có từ 4 thẻ phạt trở xuống chứng tỏ là cái kèo mức thẻ phạt xỉu thẻ ở trận đấu này à, tỷ lệ thắng tỷ lệ thắng rất là cao tỷ lệ thắng cao đúng không anh em tiếng ghi rõ cho anh em nhé đây tỷ lệ thắng rất là cao đấy thì anh em có thể đầu tư vào cho tiếng cái mã kèo kèo thứ nhất là xỉu thẻ 4.5 ft đó thì riêng cái mã kèo này cũng như là mã kèo xỉu gốc thì anh em nên đầu tư không nên bỏ qua nhé đó thì ngoài ra ngoài ra thì tiến sẽ à, à, về cái tỷ lệ kèo chấp cũng như tỷ lệ kèo thẻ tuy hiện tại là chưa có được cái đội hình ra sân chính thức đó vì tiến nhận định cho anh em tiến nói là trận nhận định trận đấu này khá là sớm chưa có được cái thông tin đội hình ra sân và cũng như chưa biết hai đội chơi với sơ đồ nào đó cũng chưa biết là thằng Arsenal này những cái cầu thủ mà chấn thương có kịp ra sân hay không rồi chơi với công hay thủ đó lúc đó mà à, trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ đó tức là trận đấu này 9 giờ đá đúng không tầm 7 rưỡi 8 giờ lúc đó tiếng nắm được cái thông tin chính thức về hai đội cũng như đội hình ra sân ấy thì lúc đó tiếng sẽ à, đưa lên những cái mã kèo chuẩn hơn đúng anh em vì hiện tại chỉ tiến lên video khá là sớm nên chưa có những cái thông tin chính thức đó cho nên những mã kèo mà tiến đưa chỉ nằm ở cái mức mà tham khảo thôi anh em nhớ nhé tham khảo thôi hợp mã anh em vào không thì có thể đánh ngược lại đấy còn với các cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu hiện tại thì tiến uh, uh, vẫn ưu tiên vẫn ưu tiên cho một chiến thắng dành cho cái thằng Arsenal nhiều hơn nhưng tiến uh, khuyên anh em là không nên vào cái mã kèo mà chấp 1.5 đó vì nó đang rất là mông lung anh em nó đang rất là mông lung vì tiến nghĩ trận đấu này có thể là Arsenal nó sẽ uh, nó sẽ là chỉ thắng cách biệt một bàn thôi bóng đá mà ai biết trước được đúng không trong lịch sử mà hai trận đối đầu nhau gần nhất nè tiến cho anh em xem hai trận đối đầu gần nhất thì Arsenal cũng chỉ thắng cái thằng Leeds này 2-1 với 1-0 cách biệt một bàn thôi đấy cho nên anh em nên đợi bóng lăn đợi bóng lăn 5 đến 10 phút rồi anh em đầu tư vào cái mã kèo là uh, Arsenal chấp 1.25 cho tiếng nếu lỡ như trường hợp thắng một bàn thì anh em chỉ thua nửa mâm thôi đúng không anh em thua nửa mâm thôi đỡ hơn anh em chơi phải chấp trái gửi anh em thua đủ đó anh em chơi như vậy để làm gì đó anh em chơi vào mã kèo mà 1.25 hiện tại chỉ ăn 0.64 thôi cho nên anh em cứ đợi bóng lăn tầm 10 phút đi 10 phút chắc chắn nó sẽ ăn lên tám mấy ăn chín lúc đó anh em vào cũng chưa muộn ok chưa đây thì kèo thứ ba kèo thứ ba tiếng cho anh em kèo thứ ba tiếng cho anh em là vào uh, Arsenal đó chấp 1.25 FT ok chưa anh em à, đó thì đây là ba cái mã kèo mình tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này riêng cái mã kèo Arsenal chấp 1.25 thì anh em nhớ nhé là đợi bóng lăn không nên vào liền đợi bóng lăn từ 15 phút từ 10 đến 15 phút xong rồi lúc đó đợi kèo lên xong anh em vào nhưng anh em có thể đầu tư gấp vào hai cái mã kèo này cho tiến, thứ nhất là xỉu thẻ thứ hai là xỉu góc cả chặn đấy còn về mã kèo thứ ba là mã kèo Arsenal chấm 25 thì cứ như tiếng nói đợi bóng lăn 10 đến 15 phút rồi anh em đầu tư vào mã kèo này đấy thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiếng cho anh em trong cái trận đấu này để cho anh em tham khảo hợp mã nên thì anh em vào không thì anh em có thể xem như là là tham khảo có thể đánh ngược lại luôn đó thì uh, những cái mã kèo chuẩn hơn Trước giờ bóng lăn như Tiến đã nói chắc chắn Tiến sẽ sôi kỹ lại và đẩy lên trên nhóm trước một tiếng đồng hồ khi đã biết được những cái thông tin chính thức. Đó, thì Tiến cũng xin xin mà chia sẻ thêm những anh em nào mà thật sự đang thu tha sau bờ. Đó, Tiến sẽ giúp đỡ tất cả những anh em mà thật sự nha, thật sự thu tha sau bờ cũng như là những anh em mà đam mê bóng đá nè, à, muốn đầu tư một cách hiệu quả vào cái bộ môn minh bóng này. Đó để kiếm lợi nhuận, để kiếm cơm gạo và cùng đồng hành với Tiến, cùng đồng hành với anh em nhóm của Tiến ở thời gian phía trước ở những cái chặng đường dài phía trước và những trận đấu rất là hấp dẫn nữa đó thì anh em à, muốn được vào cái nhóm để lấy những mã kèo với tiến cùng đồng hành với tiến ấy thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram a còng kèo bóng cao tiến tiến có để ở phía dưới màn hình cái video này đấy nhưng nhưng tiến nói trước nha cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí đây nhóm nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí ok cho anh em hoàn toàn miễn phí nhưng khi mà vào nhóm hai điều kiện anh em bắt buộc phải có hai cái điều kiện đúng không anh em tuy là cái nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí nhưng khi vào nhóm bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới vào được nhóm của tiến ok chưa mới vào được nhóm của tiến nhá thứ nhất cái điều kiện thứ nhất là gì đây tiến sẽ ghi rõ ra cho anh em cho anh em từng thứ luôn để anh em hiểu rõ hơn về à, cái nhóm của tiến hoạt động như thế nào thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn phải có một cái số vốn tối thiểu trên một củ ok chưa trên một đến hai củ đấy Thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là trên 1 đến 2 củ Đấy còn cầm vài trăm k tốt nhất đừng có liên hệ cho Tiến làm gì hết Tiến nói thẳng là như vậy vì với cái số vốn này Tiến còn rất là khó để cho anh em đầu tư vào các mã kèo nữa Đó còn phải dằn tỷ số này nọ các kiểu để cho anh em tránh cái việc thu tha nữa đúng không Chứ anh em cầm vài trăm vào tốt nhất đừng có liên hệ cho Tiến mất thời gian của hai bên thi Đó thứ hai thứ hai là sao thứ hai là anh em phải có phải chơi cùng trang phải chơi cùng trang với Tiến đấy phải chơi cùng trang với Tiến đó cái việc mà chơi cùng trang trang là anh em chơi được chủ động nè đó chủ động nắm vững cái trang chủ động nắm vững những mã kèo ok chưa có thể ra vào tự do ra vào tự do những mã kèo mà mình thích không phải chơi mà bóng ngoài qua thầu qua cò làm gì hết đấy đó chủ động nắm vững những mã kèo nè có thể tự do ra vào nhiều mã kèo mà mình thích ok cho anh em đấy thì đây đây là cái lợi thế mà anh em có thể chơi trên trang đúng không đó có thể bán kèo có thể ra vào kèo ờ, mọi thứ luôn không có cần phụ thuộc đến ai hết không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng luôn đấy thì thứ nhất phải có số vốn một hai củ trên một củ một hai củ trở lên thứ hai phải chơi cùng trang với tiếng mà để chơi cùng trang đó để chơi cùng trang bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng á phải có một cái số tài khoản ngân hàng cũng như là có xài cái tài có xài chuyển khoản online đấy thì à, những anh em nào mà thật sự muốn à, cùng tiến gỡ gạt ở chặng đường phía trước và hoặc là những anh em à, đã có kinh nghiệm một bánh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một trang chơi uy tín nhưng à, đang tìm vẫn đang tìm nhưng chưa tìm ra thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua zalo hoặc telegram ở phía dưới màn hình này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhé đấy điều kiện thứ nhất anh em xem lại nè một hay cũ trở lên điều kiện hai chơi cùng trang với tiến để chơi cùng trang với tiến bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online đấy thì ok tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiến thấy những cái nhận định của tiếng hay đó thì cứ uh, uh, để lại cho tiếng một cái uh, lượt like ở cái video này cũng như một một cái lượt bình luận về cái tỷ số của trận đấu này đó một cái lượt bình luận về trận đấu của Arsenal với uh, Leeds nếu như mà anh em dự đoán cái tỷ số nhanh và sớm nhất và chuẩn nhất thì Tiến sẽ lựa chọn anh em đó người nào nhanh nhất chuẩn nhất thì Tiến sẽ tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhá đấy thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây. Anh em mà yêu quý Tiến thì hãy để lại một like, một lượt bình luận về cái tỷ số trận đấu và đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo cũng như là cái kênh Tiến bóng đá này nhé. Và Tiến chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.